nay trong bài số 14, chúng ta sẽ được tìm hiểu về chủ đề rất quen thuộc, đó là chủ đề về những câu chuyện đấy. Như thường lệ, trước khi bắt đầu bài học, hãy cùng tìm hiểu xem là ngày hôm nay chúng ta sẽ được học về những từ vựng và cấu trúc câu nào các con nhé. Trong phần từ vựng của bài số 14, các con sẽ được tìm hiểu về những từ vựng sau đây. Watermelon Far away seat order intelligent hardworking greedy stupid kind patriotic honest and wise còn phần mẫu câu ngày hôm nay chúng ta sẽ được học về cách kể về những trình tự khác nhau trong một câu chuyện. Khi kể về những trình tự khác nhau trong một câu chuyện, chúng ta sẽ sử dụng first, then, next, in the end. Ngoài ra, chúng ta cũng được học cách hỏi về suy nghĩ của ai về tính cách của một nhân vật nào đó. Đó là cấu trúc câu What do you think of my auntie? I think he is hardworking. Bây giờ hãy cùng cô bước vào phần đầu tiên là phần từ vựng nhé.